Xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình sẽ ờ, hướng dẫn các bạn làm cái lá hoa hồng như thế này à, Mình sẽ làm một cái clip riêng để làm hướng dẫn các bạn làm cái này Bởi vì uh, hoa hồng thì sẽ có rất nhiều clip Mình sẽ làm một số nguyên liệu như sau à, nguyên liệu à, chúng ta cần thì à, gồm có là giấy húi màu xanh này có kích thước là 3,5 nhân với 3,5 cm nha tiếp nữa là các bạn dùng à, tay cắt chéo cái mảnh giấy hình vuông này ra nha sau khi cắt chéo này thì chúng ta sẽ được cái hình vuông như thế này các bạn nhìn thấy cái đường gân ở hai bên nhé cái đường gân nào mà nó uh, chéo lên trên này các bạn nhìn thấy chưa đường nó chéo lên trên thì các bạn uh, giữ nguyên nha còn cái đường vân mà nó bị chết xuống như thế này thì các bạn lật úp nó xuống như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy được hai cái đường vân nó sẽ có hướng đi lên rồi sau đó thì chúng ta sẽ bạn nhìn thấy đường vân nó chéo lên này thì nó sẽ giống cái đường gân của hoa tập nha giờ các bạn nhìn đến cái kẽm si 5 cm này các bạn à, phết keo sữa vào các bạn dính hai cái lá lại với nhau cái đời của mình là như thế này thì chúng ta sẽ dùng băng keo sát để cuộn lại và như vậy là chúng ta đã được uh, là 5 cm uh, cái uh, kẽm si có độ dài là 5 cm nha và một cái lá với độ dài của kẽm si là 9 cm nha ờ, rồi giờ chúng ta sẽ ghép vào cái phần lá này thôi chúng ta sẽ bẻ cong như thế này thì chúng ta dùng băng keo sát để rát lại như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần à, một cái lá hoa hồng một nhánh của cái phần lá hoa hồng à, đây mình chỉ hướng dẫn các bạn làm từng lá một như thế này còn để mà ghép được cái phần cái à, lá to như thế này thì chúng ta sẽ làm ba cái lá nhánh hoa nhánh, nhánh lá nhỏ thì chúng ta ghép vào thôi nha Đấy, rất đơn giản vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm lá hoa hồng bạn nào mà không tìm mua được thì có thể tự làm cái lá hoa hồng nhé. nhá theo mình thấy thì nó hơi mất công à, bạn nào mà tìm mua được lá hoa hồng thì dùng nó sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều thì chúc các bạn thành công với cái mẫu lá hoa hồng này và bạn nào mà xem cái clip hàng hoa hồng của mình thì cũng có một cái clip mình như cái clip này cái lá này thì mình làm đường hướng dẫn các bạn làm đường gân nó được nhiều hơn ấy còn cái uh, clip kia thì mình hướng dẫn các bạn cắt rất là nhanh uh, cho tiết kiệm thời gian thôi uh, cũng tùy các bạn thôi các bạn muốn làm kiểu nào cũng được uh, thấy cái nào nó tiện cho mình thì các bạn làm nha uh, chúc các bạn là thành công và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha